Dạ, chào mừng các bạn quay lại kênh Phạm TV thì ờ, càng ngày cá như mình nó càng bự và nó bự thì nó thải rất là nhiều phân nên là cái bể của mình đang bị quá tải Thế nước rất là vàng và mình đã thay rất nhiều kiểu lọc bây giờ mình đã thử một cái kiểu lọc tràn ờ, bằng nguyên cái thùng nhựa này luôn nhưng mà thực ra là hiện tại nó vẫn không đủ khả năng lọc và làm cho cái hồ mình nó đen như thế này thì tìm hiểu thì nguyên nhân chính là do cái phân đó, cái phân nó lên mà mình không thể tách được phân ra khỏi nước nên là cái vi sinh nó bị ờ, phân mà nó nó ngập quá nhiều á thì cái vi sinh trong này nó cũng chết và nó sẽ không có xử lý nước được nước ngày càng đen ờ, để giải quyết vấn đề này thì mình đang nghiên cứu mấy loại thì đầu tiên là mình thử cái này cái này gọi là filter fill nhưng mà cái này mình làm hỏng rồi nó không có tác dụng nó không có tách được phân nó không đẩy được cái nên mình muốn là nước qua đây thì cái phần chất thô nó sẽ đẩy ngược xuống cái này lúc nào cũng cũng thông thoáng hết và nó xuống đây là chỉ là nước nước mà với cái phân bịn thôi để vi sinh có thể xử lý được nhưng mà nó vẫn không không có hiệu quả nên bữa nay mình nghiên cứu và mình ờ, tìm đến một cái khác đó là cái room cái room thì trên mạng bán khá nhiều thì tí mà cho bạn xem một cái room mà mình ờ, quyết định là mua về thử xem có được hay không nhé thì ờ, tí nữa mình sẽ lắp cái room này các bạn xem rồi, rồi. rồi đây là cái cái rum mini mà mình đặt mua trên mạng thì uh, giá của nó là mình đặt mua là triệu tám đây lấy ra các bạn coi à, tôi ra xích ra để để ba ba lấy ra này Đó, nó rất là nhẹ kéo cái lên liền một qua đây cái này thì à, ở tiệm mình cũng có cho người ta test thử rồi thì à, nó bung mấy cái giấy dán này ra đó. Đây, mình sẽ xé mấy cái siêu giữ nó để sâu cho các bạn coi là cái này nó nó có cái gì hay mà mình quyết định mua rồi thì bạn nào mà nuôi cá nhiều sẽ biết là cái phân cá nếu mà mình không dùng mấy cái tấm lọc á để lọc lại rồi rồi giữ là nó sẽ ngập hết cái hệ thống lọc và sẽ làm vi sinh nó chết và cái bể cá ngày càng dơ thì đầu tiên là phải lọc tách phân được một cách hiệu quả trước đó thì để lọc tách phân hiệu quả thì nếu dùng ờ, bông lọc á, thì phải thay liên tục rất là mất thời gian thì mình tìm một cái giải pháp nó đỡ tốn thời gian hơn cho mình cũng thấy thời gian sẽ sẽ là cái room này đây thì cái room này mình thấy là nó cấu tạo nó đơn giản lắm nó gồm có một cái motor nó sẽ quay cái trục này thì cái nước nước sẽ được dẫn vô từ ống này nè cái này là phi ờ, phi nhiêu ta này phi 25 và nó ờ, nước sau khi lấy xong nó chạy ra ở cái đường dưới này đường dưới này nó có cái đó có cái ống này đó thì cái nước nó chạy vô đây nó sẽ được chia bởi những cái cái đường ống rắn rắn này nè nó chia ra rồi cái này nó quay quay liên tục thì phía trên nó có cái chổi quét chổi quét này nè thì khi nó quay thì cái phần nó bị quét rớt vào cái máng này đó cái mảng này nó chạy ra ngoài nó rớt xuống đây rồi mình chỉ cần à, kê đây một cái tấm lọc gì đó là mình có thể lấy ra được khá là dễ dàng rồi giờ mình sẽ show các bạn làm sao để ráp đó nha rồi à, thì để lắp ống này á lắp cái máy này á thì bạn cần có những cái dụng cụ sau thì đầu tiên là nó cho mình một cái đầu để mình à, mình đưa nước vô trong à, cái room này thì cái đầu này là phi 25 25 thì cái phi 25 này ngoài bạn tìm ống rất là khó vậy nên là để ấy nó thì ờ, trên mạng mình thấy mọi người bày là sử dụng cái ống ờ, ống dẻo phi 27 thì ống dẻo phi 27 này, này cái đầu in của nó có thể co dán được thì sẽ ôm sát vào trong cái đầu vào của mình còn cái đầu còn lại á, thì các bạn tùy các bạn chế thôi phi 27 á, thì các bạn muốn ra đầu bao nhiêu các bạn chỉ cần là mua một cái đầu bịt bịt cái đầu phi 27 lại đối với hệ thống nước cá của mình á, là dùng ống phi 16 nên là mình à, khoan một cái lỗ phi 16 ở đây thì mình uh, cho cái ống phi 16 vào cái đầu vít này đó là bảo đảm là ok hết rồi nước không bị rỉ ra đó thì bây giờ mình chỉ cần gắn cái đầu phi này gắn cái đầu phi này vào trong cái cái đầu ống dẻo và cắm vào đây nữa là mình đã có đường nước ra rồi sau đó đặt cái máy này cái bơm này lên trên cái bể của mình thay vào cái vị trí mà nước in vô á nước in vô trong cái hệ thống lọc của mình á là xong rồi rồi giờ mình ráp thử mọi người coi nha rồi, rồi giờ mình đã lắp xong cái ờ, room mini vô trong cái hệ thống bệ của mình rồi thì mình thấy là trước là mình có một cái thùng lọc ờ, vi sinh thì giờ mình thử xem là cái này nó mạnh thế nào mình bỏ cái thùng lọc vi sinh luôn để xem là chỉ cần dùng một cái này có thể giải quyết được vấn đề lọc nước cho cái bể cá của mình tại vì cái cái room này á, là nó thiết kế cho cái hồ ba khối lực trong khi cái ờ, cái bể của mình chỉ khoảng 300 lít thôi và cái room này nó có thêm một số tính năng nữa tức là thay vì mình ờ, nuôi vi sinh để mình cho nó ăn cái phân thừa thì mình có thể đây ở dưới này mình thấy này nó có cái hộp điều khiển hộp điều khiển này là nó ừ, yêu cầu là không được ờ, để nước vô nên mình nó quấn băng keo như này khá là khi các bạn bật cái nút này á là bên trong nó sẽ có cái đèn UV để diệt khuẩn cho mình luôn thì mình sẽ không cần đến cái thùng lọc vi sinh nữa nhưng mình chưa chắc để mình xem thử nha đây giờ mình mở các bạn coi xem là nó chạy như thế nào nha xem mà rồi đây đây đây là cái ờ, cái room lúc nó chạy đó thì nó uh, phân nó sẽ được uh, nước nó sẽ được xả qua bên này à, đây mình thấy không nước nó, nó bắn qua bên này đó và cái room này nó quay liên tục thì chất bẩn nó sẽ được cái cái chổi phía trên này mình thấy chưa gì cái chổi nó đen này nè đó cái chồi phía trên nó sẽ quét cái phân và rớt vào trong cái máng này đó. cái máng nó hơi nghiêng nghiêng một xíu đó phải không đó là chết bệnh nó sẽ từ đây đi chạy vô thì đây mình ờ, gắn thêm một cái tấm bông lọc để mình thay cho dễ thôi chết bệnh nó sẽ vô đây thì không biết nó ờ, mới gắn thôi nên chưa thấy tác dụng thì để đến chiều xem nó chạy ok hay không thì ờ, do cái này nó có hỗ trợ cái đèn UV á nên nữa là mình nghĩ là nếu mình bật nó nó kêu không được bật quá 12 tiếng nhưng khi mà các bạn bật nút này lên này đó mà thấy không cái này đó cái đèn UV này nó sẽ diệt khuẩn cho mình luôn đó thì uh, đầu tiên là thử trước cái này tại vì cái này nó nếu kết hợp thêm cái thùng lọc thì cái bể nó hơi thiếu thẩm mỹ một xíu nên là đầu tiên mình thử xem nếu, nếu nó hiệu quả cái nước nó trong lại như ngày xưa các bạn xem mấy clip trước á thì mình chỉ cần dùng một cái này thôi không cần dùng những cái khác còn nếu như mà nó không trong lại được á thì mình sẽ kết hợp với nó rồi mình sẽ cải tiến mình sẽ thêm thùng lọc vi sinh cho nó sau rồi đó thì clip đến đây thôi nếu các bạn à, thích video này thì nhớ like subscribe cho kênh của mình à, mình à, sau một thời gian mình sẽ review cho các bạn là cái hiệu quả của cái room này như thế nào để nếu nhà bạn nào có bị trường hợp như mình đấy vấn đề là do nhà mình à, nó chật quá nó không còn đủ chỗ để mình mở rộng thêm mình nuôi cá mà cá mình thấy rất là bự con nào con ấy là chà bá luôn đó con con này nè con vàng này mình nghĩ là nó phải tới 60 cm rồi đó nó rất là bự ừ. thì cái hồ nó bị quá tải ấy. nên là cái không có thùng lọc là chịu nổi ấy. thùng xốp rồi thùng lọc thác rồi các kiểu không có nào chịu nổi hết giờ mình thử cái này trước rồi à, tạm biệt các bạn nhé thích thì nhớ like uh, subscribe kênh mình chào các bạn rất nhiều